Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Chi Tôn Đại Thiên Tôn Xin chào tất cả mọi người Thì ngay ở cái ờ, tên của cái kênh ờ, Youtube thì tôi có để là thời kỳ phán xét Thì cũng một phần nào đó thì mọi người đọc được thì cũng có thể hiểu được là vì sao tôi đặt tên kênh là thời kỳ phán xét thì hôm nay tôi cũng có đôi lời xin chia sẻ cho quý ờ, quý vị hữu căn hữu duyên mà chúng ta cùng, cùng nghe cùng ờ, thảo luận về cái thời kỳ này vì sao nó là thời kỳ phán xét bởi vì cái thời kỳ này nó là cái thời kỳ cuối cùng của cái ờ, văn minh vật chất loài người và như mọi người cũng thấy thời gian vừa qua từ hai cuối hai năm 2019 đến bây giờ thì các ờ, có cái ờ, dịch ờ, virus Vũ Hán nó hoành hành khắp thế giới thì đó cũng là một cái nguyên nhân nó là một cái nguyên nhân mà bắt đầu bước vào cái thời kỳ phán xét bởi vì nó rất là gấp rồi cho nên là bắt buộc hôm nay tôi xin có đôi lời cùng à, chia sẻ cũng như thảo luận với quý vị cái dịch này nó chỉ là cái à, bước đầu bước đầu của thời kỳ phán xét và sau khi cái dịch này nó kết thúc mà có lẽ chắc là nó cũng không thể kết thúc sớm được nó sẽ còn kéo dài nhưng bên cạnh đó nó sẽ còn những thiên tai lũ lụt nói chung là các uh, thiên tai nó đổ bộ xuống trái đất này thì cái này nó không phải là tự nhiên mà có bởi vì bây giờ cái thời kỳ phán xét này là cái thời kỳ gọi là cộng nghiệp cho nên tất cả tất cả mọi người trên thế giới trải qua trong vô số kiếp không thể đếm được ai cũng có nghiệp nghiệp nặng nghiệp nhẹ sinh ra chúng ta đã bị tạo nghiệp rồi cho nên là thời kỳ này là thời kỳ tất cả mọi người đều phải trả nghiệp trả quả về những cái tội lỗi mà mình đã gây ra trong nhiều đời nhiều kiếp trong muôn tỷ kiếp mà mình không hề biết nếu như quý vị mà không tìm hiểu về Phật pháp thì có lẽ cũng không quan tâm nhưng những ai đã tìm hiểu về Phật pháp về luật nhân quả thì họ sẽ hiểu nhân quả là như thế nào là có vay thì phải có trả mà chính ở đời này. Tất cả những ai tạo nghiệp trong đời này và ở muôn tỷ kiếp ở đời trước đều phải trả ở cái kiếp này hết. Và sau cái kiếp này sẽ không còn ai có cơ hội để mà sống để mà trả nghiệp nữa bởi vì thời kỳ này là thời kỳ chót hạ và sẽ không còn luân hồi nữa không còn phải trả quả nữa và chỉ có sự chết và sự sống ai còn sống thì tức là người đó là những người chân tu còn những kẻ tạo ác mà không biết đến trời phật đất là mình sinh ra từ đâu mình đến từ đâu và đến đây để làm gì thì clip hôm nay tôi cũng chỉ nói đơn giản ngắn gọn là cái thời kỳ này là thời kỳ phán xét bắt đầu từ dịch bệnh, rồi đến các thiên tai như khắp thế giới và Việt Nam cũng không thể tránh được. Đó là thời kỳ trả quả. Và hiện giờ tất tất cả các nước đều đang phải trả quả bởi những thiên tai, đột nổi, dịch bệnh, núi nửa, sụt đất, gió bão. Rất là kinh khủng và sau những cái đợt dịch bệnh và thiên tai đổ xuống để trừng phạt loài người và cũng là lời cảnh tỉnh của thượng đế của cha trời mẹ đất của chư phật chư tiên chư thánh chư thần các ngài đang thực hiện ráo riết để giúp cho loài người sớm thức tỉnh mà ngộ ra cái thời kỳ này là thời kỳ phán xét và đến lúc đến lúc con người bị tiêu diệt hoàn toàn đó là cái thời kỳ chiến tranh thế giới thứ ba như vừa rồi tôi đã nói sau dịch bệnh sau thiên tai từ thiên hỏa địa hỏa các loại thiên tai đổ xuống để nhằm thức tỉnh loài người và trừng phạt loài người. Sống không có luân thường đạo lý, ăn trên ngồi chốc, cướp bóc, ép buộc người khổ. Tham quan vô lại, rồi tất cả sẽ chết. Và khi thế chiến thứ ba nổ ra, thì đến lúc đấy quý vị có ngồi mà ăn năn hối, hối hận mà niệm Phật cũng vô tác dụng. bởi vì khi chiến tranh thế giới thứ ba nổ ra thì tất cả những cái bom nguyên tử của các nước Mỹ, Trung Quốc, Nga và một số các nước khác như Triều Tiên họ sẽ dùng đến vũ khí hạt nhân bom nguyên tử và lúc đấy sẽ không có ai còn còn sống được nữa và chỉ có những người chân tu biết ăn chay niệm Phật thì những người đó sẽ được cha trời mẹ đất cùng mười phương chư Phật chư tiên chư thánh chư thần họ hộ trì họ che chở giúp đỡ để mình không bị còn ngoài ra những ai mà coi thường trời đất mà những người gọi là vô thần sống chỉ biết ỉ ờ, lợi cho bản thân lợi dụng dù là chủ tịch hay thủ tướng hay tổng thống dù có chui xuống lòng đất mà tránh cũng không thể tránh được vì lệnh của cha trời người là đấng tạo hóa ra muôn loài thì cũng có thể diệt được muôn loài cho nên clip hôm nay tôi cũng chỉ nói ngắn gọn về cái thời kỳ phán xét này nói đơn giản như thế thôi để cho chúng ta có thể một phần nào đó hiểu được cũng mong những cô chú anh chị em bạn bè của tôi ai hữu duyên hữu căn mà nghe được mà thức tỉnh thì đó là phúc của mọi người và ở kênh này tôi cũng chỉ có chia sẻ hai vấn đề một là chia sẻ về đạo và thời kỳ phản xét hai là chia sẻ về những thiên tai trên khắp thế giới đang xảy ra cũng mong một phần nào quý vị có thể hiểu được là những diễn biến của thiên tượng của cha trời mẹ đất cùng các chư vị Phật tiên thánh thần người ta đang làm để mong mọi người sớm thức tỉnh mà quay về bờ giác trau dồi thâm tân sửa tâm sửa tính thì mới mong có cơ hội để sống sót kỳ này và sau kỳ sàng lọc này những người ác sẽ không còn chỉ còn những người hiền đức những người chân tu sẽ tiếp tục được sống ở một cái đời cứ gọi là đời kỷ nguyên thánh đức hay là thánh đức tân dân hay tân dân thánh đức là cuộc đời mới để sống một cuộc sống an nhàn, hạnh phúc, quyền phép, thần thông. Nói có thể nhiều người không tin, nhưng thôi, đấy cũng là tùy căn cơ của mỗi người, ai tin hay không, thì đó là quyền của mỗi người. Chỉ mong mọi người sớm thức tỉnh mà tu tâm sửa tính học Phật tu nhân rồi clip hôm nay tôi cũng chỉ chia sẻ ngắn gọn như vậy Bởi vì mỗi clip tôi cũng chia sẻ ngắn gọn Để mong mọi người có thời gian à, rảnh có thể là nghe Và chúng ta cùng nhau học hỏi Cùng nhau tu Cùng nhau à, thoát qua cái cuộc à, đại sàng lọc lần này Nam Mô Ngọc Hoàng Tượng Đế Vô Cực Đại Chi Tôn Đại Thiên Tôn Nam Mô A Di Đà Phật